và phần thưởng Aerobe này sẽ dành cho 2.000 suất tandem ngẫu nhiên nha. Ok thì link tham gia Aerobe mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận ha. Để bắt đầu làm Aerobe các bạn nhấn vào nút Start ở góc dưới màn hình này. Ok kế tiếp các bạn sẽ nhập mã captcha ở đây vào ha. Thì mã captcha ở đây là VD54 này. Sau đó nhấn gửi ha. Rồi thì nó này sẽ là một giao diện này. Đó thì bạn có thể đọc này là tổng Aerobe là 102.000 đồng token AGX ha và pool thưởng này sẽ trao thưởng cho 20.000 suất random ngẫu nhiên này mỗi suất thì sẽ nhận được 5 đô ha và mỗi suất sẽ giành được 5 đô đồng token AGX ha cũng như là top 100 người giới thiệu nhiều nhất thì sẽ giành được 20 đô token AGX này tiếp theo các bạn nhấn vào continue để tiếp tục nha Ok thì đây chúng ta sẽ tiến hành làm các nhiệm vụ cực kỳ đơn giản thôi nha nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành do tham gia vào kênh và nhóm Telegram của dự án nha các bạn nhấn vào group này kế tiếp chọn roi ở góc dưới màn hình để tiến hành tham gia nhóm telegram nha sau đó quay trở lại này rồi sau đó các bạn nhấn vào channel này và cũng nhấn vào roi ở góc dưới màn hình để tiến hành tham gia kênh telegram ok sau đó quay trở lại như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên nha nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản twitter của dự án cũng như là like và retweet lại bài đăng được ghi ha các bạn nhấn vào twitter này kế tiếp chọn open để mở này rồi thì đây các bạn sẽ nhấn vào follow theo dõi này Ok sau đó kéo xuống tìm đúng đến bài đăng Aerobe mà chúng ta đang làm nhá bài đăng mà có 102.000 đầu token AGX này đó thì ở đây các bạn sẽ tiến hành like thích cả team này sau đó nhấn biểu tượng like để tiến hành code tweet này các bạn nhấn vào trích dẫn tweet ha ok bước kế tiếp các bạn sẽ tag ba người bạn vào cho mình nhá. bạn đầu tiên sẽ là hoàng giang share này đó thì chỉ thêm ý, bạn có thể follow theo dõi kết bạn với tài khoản twitter của mình sau đó tag mình cũng được ha rồi bạn thứ hai sẽ là hoàng gia Mô này và bạn thứ ba sẽ là Hoàng Giang Crypto nhá Ok sau đó các bạn nhấn vào tweet lại ở góc phải trên cùng này Rồi thì như vậy mình đã retweet thành công Sau đó bạn quay trở lại ha Như vậy là mình đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ đầu tiên Tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành do tham gia vào kênh Telegram quảng cáo nha Các bạn nhấn vào channel này Thì ở đây mình đã tham gia rồi Bạn nào chưa tham gia thì bạn nhấn vào roi góc dưới màn hình ha Kênh Telegram quảng cáo của chúng ta là Aerobe Inspector này Ok, mình sẽ quay trở lại nha. Và nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter quảng cáo cũng như là like, thích và retweet tại bài đăng Aerobe nha. Các bạn nhấn vào Twitter này, kế tiếp chọn Open để mở này. Thì ở đây mình cũng đã follow theo dõi rồi. Kế tiếp các bạn tìm đến bài Aerobe mà chúng ta đang làm nha. 102.000 đồng token AGX đấy. Ok thì đây chính là bài đăng đó. Các bạn nhấn like, thích tả tim này. Cho nhấn biểu tượng này này. Chọn trích dẫn tweet tức là code tweet ha. Kế tiếp vẫn tag ba người bạn này. Bằng răng share này Hoàng Giang MMO này. Rồi, Hoàng Giang Crypto này. Sau khi tác xong rồi, các bạn nhấn vào tweet lại ở góc phải trên cùng nha. Rồi, như vậy mình đã retweet thành công. Ok, sau đó quay trở lại và nhấn vào Submit Detail nha, để tiến hành xác nhận ha. Thì ở đây boss sẽ hỏi rằng chúng ta đã tham gia kênh cũng như là nhóm Telegram của dự án chưa. Các bạn nhấn vào đăng để xác nhận này. Kế tiếp các bạn sẽ nhập đường link tài khoản Twitter của chúng ta nha để xác nhận rằng chúng ta đã follow theo dõi tài khoản Twitter cũng như là like, thích và retweet bài đăng đã được ghim ha. Các bạn quay trở lại Twitter này, nhấn vào biểu tượng avatar nha. Sau đó bạn quan sát này, ở mục dưới tên a còng hasa chính là username tên tài khoản Twitter của mình nha. Ok các bạn quay trở lại và nhập đường link tài khoản Twitter của bạn vào đây này. Sau đó nhấn gửi ha. Kế tiếp nữa chúng ta sẽ nhấn đăng để xác nhận rằng chúng ta đã tham gia kênh Telegram quảng cáo nha. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào yết này để xác nhận rằng chúng ta đã follow theo dõi tài khoản Twitter quảng cáo cũng như là retweet bài đăng Adobe ha Và kế nữa chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví BF20 tức là BSC Binance Smart Chain của chúng ta nhá. Thì đây có lưu ý này là các bạn lên lấy địa chỉ ví ở trên ví Choconet hoặc ví MetaMask ha. Ví dụ đây mình sẽ lấy địa chỉ ví BF20 của mình trên ví Choconet ha. Thì bạn sẽ bấm vào mục Smart Chain này. Kế tiếp chọn nhận cho mình ha. Sau đó nhấn vào sao chép để tiến hành sao chép địa chỉ ví BF20 của bạn trên ví Choconet ha. Thì trừ thêm ấy, bạn nào chưa biết cách tạo ví Choconet cũng như là lấy địa chỉ B20 trên ví Choconet hoặc tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng BSC ba lần Smart Chain trên ví MetaMask thì mình sẽ để hai đường link dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận ha. Sau đó bạn quay trở lại và dán vào đây ha. Nhấn gửi này. Rồi thì lúc này sẽ luôn thông báo là thank you hóa xe. Đó tức là chúc mừng bạn đã hoàn thành Aerobe ha. Thì ở đây cũng sẽ có đường link giới thiệu bạn này